vài các đồng chí điều hành theo đúng cái chương trình chúng tôi đã thông báo trên qua Để thì câu hô ra Để thì em bị thông điều Điều hô Đi sau kiểu bác hồ Nhà đoàn tế nam của nàng của bác hồ đoàn bác biểu không tay đoàn bác biểu không tay chuẩn bị ra đoàn bác biểu không tay Đây là đoàn bác biểu không tay chúng ta sau đoàn bác biểu không tay là đoàn tới với nước hòa sau đoàn tới nước của nàng là đoàn tới nước sông tây sau đoàn tới nước của nàng là đoàn tới nước sông tây đây là hiểu chúng ta của chúng tôi đánh cho lành hoa cho lành phương Bắc chuẩn bị Lên như phương Bắc Điều hoa cho phương Bắc Điều hoa cho lành phương Bắc 나도 저거 보는 거야 무서워 Bình Tiền Long Bình Thuận Trung Mà đội Châu Đò Xóm Nam Hòa Tiếp theo Đoàn Cần Đông xã Xuân Đài Tiếp tục đề nghị đoàn Cần Đông xã Xuân Đài Dilharan này là cầu bắt bóng không đâu. tiếp theo đội tế nữ sáu tượng đài sau cầu bắt bóng không đông là đội tế nữ sáu tượng đài sau đội tế nữ sáu tượng đài là đội tế nữ không đông cuối cùng là tín đồ cán bộ và nhân dân trong đảng đi sau cùng là cán bộ và nhân dân trong đảng